Hello chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại chùm Hào Vlog Thì hôm nay à, do thời tiết không thuận lợi nên mình cũng không có đi quay ngoài trời được các bạn ơi Do mưa quá trời, mưa quá trời mưa Bây giờ trời dự bão gì biển đông giật cấp 10, cấp 10 gì đó mình cũng không có để lại chỉ lướt qua là thông tin này thôi Thì à, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một món ăn là heo Hôm nay à, do có mình nên mình là không có ai quay được Tại không ai trời mưa không có quay được nên mình nên quyết định quay trong nhà Mưa nó không có tạt vô thì mình à, giới thiệu với bạn là món à, thịt heo à, ướp ướp sa tế and gì quên tiêu rồi mà mình nhớ sao đấy bạn ơi đây là mình đây là thịt heo một sức heo một ít thịt heo mình mua hồi sáng một ba chỉ nha các bạn thịt heo ba chỉ đây là sa tế nè các bạn chuyên mình hủ sa tế nha các bạn đây hủ sa tế đây hủ sa tế đây là một tỏi tỏi bông tỏi băm ít ờ, thêm một ít bột ờ, ngọt bột ngọt rồi ờ, đây là hũ trao rồi thêm cái tô không thể thiếu được theo các bạn giờ mình làm cái hình là quay mình tự quay tự làm luôn các bạn ơi đây là đầu tiên tự làm tự quay luôn các bạn đây tiếp theo nè giờ mình bỏ tiếp theo vô vô tôm các bạn vô tô cái đầu mình ướp luôn các bạn ơi giờ mình à, bỏ à, bỏ vô hết các bạn bỏ vô à, mấy cái à, tỏi với à, còn gọt bỏ vô nè mình trộn trước rồi mình tính sau nè ờ, mình bỏ chao vô các bạn chao các bạn mới bỏ chao à, bỏ chao cho nó mặn nè các bạn khỏi nêm mua nêm gì đây mình nhà, nhà mình có mình chuẩn bị sẵn đây thì à, sa tế đây sa tế này bạn lột nhãn luôn chưa cua luôn mới nhà mới mua luôn chưa cua luôn mình có biết cua thì sao nữa không có gì lột nữa đâu mình không nên kéo gì nữa à, tay cho nó cắt đi để nó cắt cho A few moments later. Cuối cùng cũng năm lủng luôn này. Năm lủng luôn này. Và năm lủng lỗ luôn. Cãi đi sao đâu. Với tay bóc ra luôn này thôi. Nó cay. Lỡ dụ vô bắt một cái người quên cái không cửa tay rồi. Ê, không luôn rồi bạn ơi. Bây giờ xa tới xa tới chụp cái trái heo. Xa tới con. Xong rồi vì bỏ nhiều nhiều ha mình đây mình ăn có tất cả năm cây nhiều nóng nữa rồi tay mình tôi biết tay rồi sáng nay à, thạch heo này à, dặn em mới đi mua giờ nó nhà bấm thoại rồi à, sách sách qua mình quay lên mình không ai quay luôn các bạn nhìn thôi nhìn nó giá không nè chưa chưa đây ướp xong các bạn cái vị này ướp xong rồi để uh, cho nó thấm ngấm nha bạn giờ à, tụi em đi à, lên trên à, đem lên trên tôi để rồi tôi nhóm lửa các bạn ơi mệt quá nãy giờ nhóm lửa nãy giờ hồng quẹt vừa nhóm vô hồng quẹt bật lên được chút gì nó tắt mưa gió bỏ bùn á, giờ chút xíu là tắt xíu là tắt bây giờ hết hồng quẹt hết ga nữa đúng xui luôn hồng quẹt hết ga chạy về nhà mua cái hồng quẹt mới chạy đi chợ mua quẹt mới về mới làm tiếp được bây giờ lửa được cháy được vậy nè mình giờ mình đợi cái lửa than mình mới nướng được bây giờ nướng thật sự là nhóm lửa nó giờ thật sự là rất là lâu rồi hơn nửa tiếng rồi chỉ mình nên lay xay lay hoay mình nên thôi công đoạn làm à, đủ thứ nhờ lửa nó cháy à, thêm gì nữa nè đó mình à, nãy giờ mình ngồi mình đợi chết đi ngồi đợi nó mà vừa đợi mà vừa thổi thổi rồi quạt rồi quạt rồi thổi hỏi Việt Nam mà giờ mặt nó hỏi luôn như sốt vậy đó mà không phải ừ. giờ lửa than có rồi các bạn có nhà mình nướng luôn các bạn ơi đây mình có lửa than này mình chuẩn bị nướng luôn giờ mình nướng luôn quá lửa than nó cháy rồi <laughs> rồi chắc nướng được các bạn ơi mình bỏ mình nướng luôn các bạn nhìn nó bây giờ ướp nó giờ cũng lâu rồi chắc nó chín rồi các bạn không phải đấy. vô đi giờ hay làm gì làm nó kêu bắt đầu là phải động kêu mình kho mình thấy kho không ngon mình quyết định mình đứng đứng đứng cho mình ăn làm nào nó thổi vô mặt á hôm nay mình làm cái bài gì chậm lại nước lá lục cho hết lên lên có nhà gian nhất bạn nào à, mà chưa ăn cái này thử tôi nghĩ chắc ngon các bạn ơi chưa làm là đúng như cái này nó gia đình các bạn người có những người không như phải ăn khi ăn phát là đừng cái cái cái này đổi luôn mua cái này à mua cái này này nữa các bạn làm nên gì nhìn cũng à, đỏ nhìn cũng hấp lắm tươi luôn này tiếp theo này là tiếp theo uh, ướp sa tế ướp sa tế chao nước các bạn nào chưa ăn thì uh, các bạn nên ăn thử uh, ờ, bằng các bạn nếu mà clip này mấy bạn thấy uh, nó nó sao sao hay là nó có cái gì các bạn cứ comment ý kiến các bạn mình uh, thì sự thì mình cũng theo đuổi đam mê này các bạn nhớ like subscribe kênh channel trần hảo đất để uh, mình có thể động 为什么买？ chín được mặt này nhìn hấp dẫn các bạn nhìn ngon nhìn quá trời ngon luôn à nhìn cái dàn khè nè đó quá ngon luôn các bạn thật sự là à, lần đầu tiên mình nướng mình nên vậy đó lần đầu tiên mình nướng luôn đó, làm video để bạn coi bạn nhớ like subscribe kênh Trần Hảo Vlog nha các bạn nhớ ủng hộ mình nha các bạn để có thể động lực làm video mới nha các bạn mình à, mình à, được nổi tiếng hay không nổi tiếng là nhờ các bạn xem video và share chia sẻ đăng ký kênh giúp mình mấy bạn nếu các bạn giúp mình được thành công thì mình không quên các bạn đâu cảm ơn các bạn các bạn nhớ coi à, và đón xem đăng ký nhấn chuông và xem những video mới hello chín rồi nè các bạn giờ chín rồi mình uh, lấy xuống mình để dĩa luôn các bạn ơi mình nướng da giòn khấu luôn nè các bạn bạn thấy không giòn khấu luôn bao ngon luôn mình đây thì mình uh, biết làm rất là nhiều món nha các bạn này chín nè các bạn thấy các bạn ngon rất ngon luôn quá đã luôn ngon mình cho ăn thử này không cần chấm gì các bạn này đây nướng là chín ờ, mình ướp sẵn rồi mình chấm đó mình gọi gì nhà à, nhà nhà mà nhà, ngoại chưa nó ăn các bạn dặn rồi đã quá ngồi ngon luôn mà nè lát chính nè nè nước dân tới họng mày đó rồi mở cửa sổ đây này ngon các bạn không dạ không rồi à, dọn ăn đi nè thanh niên nè nãy giờ ngồi với con thoại nữa mà rồi mình đang mình nướng cái bài đi sao ngon yeah. ăn thử coi nướng cho mày ăn đó lại lại lại lại lên đi đó thử cục chưa dứt cục đi mới chín luôn á nóng hỏi luôn thơm mấy bạn ơi thơm không thơm không, không. anh anh hai là không có thơm không ngon thôi được hãy niêm gọi luôn á ngon không ngon không hơi dai dai có mùi chao chao rất à? là ngon dễ ăn dễ ăn không rất là ngon ngon không rất dễ ăn luôn các bạn ơi rồi rồi giờ các bạn ơi tới giờ tới lượt mình ăn đây nè các bạn mình nướng chín bây giờ mình chưa được ăn các bạn các bạn giờ mình ăn thử bóc bạch rồi anh không biết không tầm đâu không ăn à đừng có ăn luôn đi đó dạ. các bạn bốc khói luôn này thấy không thôi đó bạn vừa chín tới luôn mình là siêu đầu bếp mà mình nướng rất là ngon các bạn nhìn nè thịt là ngon ăn dai nữa thịt heo ướp sa tế rất ngon thì các bạn cơm không à nha mình các bạn nhớ like subscribe kênh nhà hậu lắm nha các bạn cảm ơn các bạn xem video này những cái các bạn hãy mạnh dứt một lần nữa xin cảm ơn rất rất nhiều các bạn đã ủng hộ anh em mình trong thời gian qua rồi lần cuối nói luôn rồi các bạn nhớ like subscribe kênh chồng hậu vlog cảm ơn các bạn rất nhiều